sầu nửa đời âu gập gành mưa gió nửa đời ngày chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lẽ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dư u sầu tìm bên say chỉ mong sẽ yên lòng hơn tôi đã bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu đã làm phố phàng gần sơn đất trời ngàn bình rượu đừng nào với tổn thương mãi đau nguyện thân cháy một đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng vàng mỗi kiếp này trong một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một horas nước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết làm phụ phàng thiên sơn đất trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương bấy lâu biển thân trai một đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng màn mỗi kiếp này trong một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rời bước đi về triple kill. Terry Kill.